chỉ muốn hỏi là em đã ngủ chưa Bên anh thì chẳng thấy gì Còn bên em liệu có mưa Và anh chỉ muốn nói là Baby good night Anh mong em sẽ ngủ một giấc thật ngon Đến tận sáng mai chim vào bóng tối anh tay quạnh hiu Để rồi mai nhận ra mình đã lỡ đánh mất một cô người yêu Đêm mai cứ nhớ những ra lẽ dù anh không muốn biết như thế anh đã không muốn Làm sao để có những phút say như ban đầu Để giờ tình ta theo gió cứ mãi thế mà tan máu Thật sự anh đang ra nhớ em Rõ rằng em không đang nhớ anh Anh luôn thương đưa em mơ đêm tình yêu không thể cần như chiếc xe đạp không phai Chiếc xe đạp không phai Xe đạp không phai Điều không phải anh ở oh vì cơ anh tương đưa em suốt đêm dài và em chính là động lực để anh viết lên bài tình ca của chúng ta của chúng ta chỉ dừng hết ta mà thôi Anh chỉ muốn hỏi là Em đã ngủ chưa? Em đã ngủ chưa? Bên anh thì chẳng thấy gì chẳng Còn bên em liệu có mưa? Em có mưa Và anh chỉ muốn nói là nói Baby good night Ok Anh mong em sẽ ngủ một giấc thật ngon, thật ngon Đến tận sáng mai Sáng mai anh thấy là thật lạ kỳ luôn đấy khi mà em bỏ anh để theo cái thằng đấy cái, cái thằng mập địt bắn phải số ngoài đầu đường ấy anh bảo anh xoay đàn hắn theo từng phút giây ok anh không nói nhiều lời vì anh muốn em thật vui và em cảm thấy thật yêu đời cái đéo đấy mẹ bố chưa rap xong vớ vẩn lòng mình làm cho lòng anh xót xa biết bao như đang say cơn sóng tình ngóng nhìn từ xa bao chàng trai đang nóng mình muốn được cùng em mình cùng phóng trên hôn đà cười lung linh như đến trăng về karaoke về baby girl xa chân như sắp đến ngang đó là sự đẹp anh ngày dài ngày dài Có nguyên bác chim chẳng để một ai phải buồn ngoan Lời nói vẫn luôn tiếp tục nhưng anh vẫn làm thật nhiều tài Oh yeah baby you should know You the only one Đặt bao giấc mơ em đã cũng sáng em calendar Cũng có em cùng đi với anh Cho con tim vắng tanh Baby hẹn em in my house Giờ người ta cùng đến với nhau Cảm xúc ấy đang gần em khó quên một mình Mệt một tại sao em không gọi cho anh đến vai deep thì The giờ được mà đêm khó trên nào của anh Never let you go, baby, never let you go cười ngập tràn bối rối Thì em quay sang nói lời chào Sorry on the left yeah. Dạ. Rap cho em nghe để phải câu Yeah sit down in the room with fucking mad Alright with me we go Yeah tell me how to love her oh, and on everything for you Yeah dạ. Don't call me nerd every word I'm say just for you Yeah Thằng cuộc tên mình gần, em vẫn sẽ là người giờ bên em dù bao lần Với nhau mình của anh tận tất tình vì âu đường Vì lúc đã xa nhau nhưng trong lòng vẫn yêu thương Yo, wait, ngủ mơ với anh khi em nằm trên gối Bảo vệ cho nhau ở trong bàn đêm tối Thằng mơ mơ vậy khi em cần được anh hùng Mình đang cần người đồng hành như trên lối Yeah, baby, you should know You're the only one Đặt bao giấc mơ em đã cũng sáng em calendar Cũng có em cùng đi với anh yeah. Cho con tim vắng tanh Baby hẹn em in my house Chờ người ta cùng đến với nhau Cảm xúc ấy đang gần em khó quên một mình Quên một mình Tại sao em không lo cho anh if phải dừng đi I didn't Nước mắt em khó trên nào của anh đã phải một kỳ Never let you go, baby, never let you go yeah. Dạ. Cứ thế lướt qua em quay sang nói lời sao Khi em quay sang nói lời sao bước ra từ trong tranh phải không mà làm cho anh phải im đạo trong cho ánh mắt em dừng thực lửa lóng. mà khi trở lại khiến anh đợi mong I wanna to go with you Tình cảm này chân thật và sẽ không biết điều Liệu điều gì đó có làm trái tim em Anh đã mong về nàng sáng tối Dù nắng mưa anh vẫn luôn mơ màng Chỉ muốn có người ôm em sẽ ấm ngon tim xa là anh đến đây đi Đừng để anh đợi nữa yeah yeah Bao nhiêu công sức anh cho mà người nỡ vì sao Baby baby come with me Baby come with me hey. Đừng để anh chìm sâu trong những giấc mơ ly bì Có có là trái tim em Anh đã mong về nàng sáng tối Dù nắng mưa anh vẫn luôn mơ màng Chỉ muốn có người ở bên Sự âm con tim xa lại Đã biết bao lâu rồi ai hàng đêm nhớ em dường như ngày dài quên mơ chỉ ước mơ thôi chỉ ước có em bên đời cho duy dài bao nhiêu đời tao thức vì người em như deadline lại làm cho tâm trí anh mệt nhoài ghen khi ngủ không yên bóng dáng của làm buồn phiền oh babe anh chẳng biết làm thế nào không còn up story thường xuyên như ngày xưa hay là điều duy nhất khi không còn em đó là sao đàn một cảnh đẹp biết xa chưa mà bây giờ em biết ta tôi chìm vào trong không gian màu đêm thì không thể lên thiên đàng em à nếu em là vũ trụ ba la ngoài kia có thể có thể gửi tín hiệu cho anh được không baby nhưng mà nếu trong em vẫn còn thật nhiều ổ khóa ấy, anh là chìa khóa nè đút vào em được Điều không? gì đó có làm trái tim em Anh đã mong về nàng sáng tối Dù nắng mưa anh vẫn luôn mơ màng Chỉ muốn có người ở bên sự ấm con tim ra lại đã biết bao lâu rồi Ai hàng đêm nhớ em Dường như ngày dài quên mơ Chỉ ước mơ tôi Chỉ ước có em